Xin chào tất cả anh chị và các bạn à, hôm nay à, Hải đến ở à, đây và xin chia sẻ các bạn với anh chị một à, cái cảm nhận sau khóa học thuyết trình từ tâm tự tin từ bên trong đến phong thái bên ngoài của trung tâm tâm tâm training do thầy Nguyễn Quốc là người thầy giảng dạy à, Hải xin tự giới thiệu Hải tên là Như Sĩ Hải hiện đang công tác và làm việc tại công ty công nghệ vào One à, các anh chị cũng biết đấy năm 2022 đã chính thức bước qua gần một tháng những năm 21 và 20 nó để lại cho thế giới rất nhiều điều những cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ chúng ta phải cảm nhận mà đó giúp cho chúng ta phải quay lại từ bên trong cảm nhận và suy chúng ta nên làm gì và làm gì là tốt nhất Hải cũng như tất cả anh chị à, đã từng công tác gần 20 năm tại tổng công tổng công ty về vật liệu xây dựng tổng công ty mía đường và công ty cổ phần sữa Vinamilk à, những nơi mà Hải đã cống hiến làm việc gần 20 năm tại đây và à, sau đó hải đã à, rời các doanh nghiệp và trở về nhà mình cùng tất cả các bạn với đam mê trở thành một nhà môi giới bất động sản và với tâm huyết sẽ tạo cho mình một doanh nghiệp những điều này đã giúp cho Hải đã cùng các bạn mình mở được một doanh nghiệp bất động sản sau hai năm đi vào hoạt động hai năm hai năm đi vào hoạt động doanh nghiệp Hải từ từ con số 0 từ con số 0 ban đầu thì doanh nghiệp của Hải đã có gần hơn 50 50 nhân viên cho doanh nghiệp nhưng à, với à, đại dịch Covid đến với thế giới chúng ta đầu năm 2020 và sang năm 2021 đã làm cho à, nhiều doanh nghiệp đều đứng nhiều công ty khó khăn về ngân hàng nhiều người đã bị thất nghiệp và doanh nghiệp của Hải cũng không nằm trong những cái điều mà Hải vừa chia sẻ chính điều này thì à, trong lúc đang khó khăn như thế Hải vẫn nhận một cơ hội đó là cơ hội Pro một công ty mạng trực tuyến kết nối khách hàng cho doanh nghiệp tại đây Hải đã được những giá trị tuyệt vời và trên đó Hải đã từ bỏ công việc bất động sản của mình và tham gia với Rawan đến nay là một năm một năm qua Hải có những thành tựu nho nhỏ đã lên được vị trí giám đốc một sao và hiện nay à, với đội nhóm của mình Hải cũng lan tỏa giúp được rất rất nhiều các cô chú anh chị những người bạn đồng hành của mình có mức thu nhập cũng như là có một công việc tốt hơn mặc dù à, rất nhiều doanh nghiệp ngoài kia họ đang bị khó khăn bởi dịch bệnh covid à, họ đang khó khó khăn thậm chí là rất khó khăn khó khăn do à, những đơn hàng những ảnh hưởng của sự đóng cửa khẩu đóng sự kết nối với thế giới ngoài kia đặc biệt các nhà khách sạn thì với cơ hội rau ăn mà Hải đang làm tại đây cùng với tất cả người bạn của mình đã giúp cho nhiều anh chị em có việc ổn định có thu nhập tối thiểu một tháng cũng được năm bảy triệu thậm chí đến hai ba chục triệu có thể nhiều hơn à, với những cái sự mà chia sẻ muốn trao đi giá trị cho tất cả mọi người những người bạn của mình những người đang cần một công việc làm thì Hải đã gần như à, đã chạm được cái, cái ngưỡng về cái sự chia sẻ kiến thức chia sẻ hay là cái khả năng thuyết trình ngay thời điểm này khi đội nhóm của Hải đã phát triển một cách lớn mạnh và ở đây tại đây Hải cần có những kiến thức những kiến thức để có thể mình à, chia sẻ mình nói chuyện mình giao cho những người bạn những người khác cơ hội thì nó đã là do hạnh hạn chế có phải không một nói rất hay là khi bạn cần người thầy sẽ xuất hiện điều này à, rất may mắn em Hải từ trái tim của mình biết ơn đến người chị người bạn đó là chị Phạm Thị Thúy à, chị là trong nhóm sinh hoạt à, năng động kim cương tại biên hòa với hải và cũng như câu chuyện mà hải chia sẻ thì chị đã cho hải được cái vinh dự đón nhận một khóa học của trung tâm tâm tâm Jenny thuyết tình thuyết tình từ tâm tự tin từ bên trong đến phong thái bên ngoài và một lần nữa em Hải biết ơn từ trái tim mình biết ơn đến chị Phạm thị Thúy là người cho em cơ hội để sau 7 ngày thời gian không dài nhưng mà học và đón nhận được rất rất nhiều giá trị vào trong bản thân mình để có thể giúp được những người bạn của mình những người đồng nghiệp của mình lan tỏa những giá trị tuyệt vời mà em Hải đang và đang chia sẻ đang giúp đỡ người khác đang mong mỏi mong muốn cho nhiều người ngoài kia đón nhận cái giá trị tuyệt vời của đó khoa học chỉ 7 ngày thôi nhưng à, tại đây trung tâm tâm tâm training cùng với đội ngũ hỗ trợ và các à, cái tâm huyết cái sự cho đi những kiến thức tuyệt vời mà thầy Nguyễn Thầy Quốc đã trao đi cho học viên của mình à, ngày hôm nay khi em Hải đến tận đây em Hải chia sẻ những cảm nhận trong trái tim mình về những giá trị kiến thức mà thầy ở Quốc đã cho bạn thân Nam Hải cũng như là học viên cũng bạn trong lớp của Nam Hải thật sự thật thật sự rất tuyệt vời vô cùng tuyệt vời những điều mà à, trước đây Nam Hải nghĩ rằng có thể mình đã đã có thể mình đã làm tốt một điều gì đó trong quá trình mình chia sẻ mình lan tỏa nhưng tại khoa học này tại đây em Hải đã được gặp những người bạn à, những người đồng nghiệp những anh chị cũng đang mong muốn có một khả năng thuyết trình tốt hơn và à, thầy Nguyễn Hàn Quốc đã giúp cho tất cả những học viên lại tại khoa học lớp này tại khoa học này đón được những cái giá trị tuyệt vời để mọi người có khả năng tự tin hơn và đó là khoa học tự tin từ bên trong đến phòng thái bên ngoài à, anh chị ạ để chúng ta có thể có một buổi thuyết trình có thể à, biểu cảm những à, ngôn ngữ hình thể những cái nội dung chúng ta muốn truyền đạt cho tất cả những cái bạn của mình cho những anh chị ngoài kia chúng ta cần lắm những khoa học như thế này khoa học mà chính trung tâm tâm tâm chân lên những người bạn hỗ trợ và đặc biệt người thầy Nguyễn Thành Quốc cho chúng ta được những giá trị những tư duy những kỹ năng những ngôn ngữ mà hình thể tất cả những bộ phận của cơ thể những ánh mắt như khuôn mặt như hai cánh tay hoặc là các ngôn ngữ của hình thể chúng ta giúp người nghe hiểu và cảm nhận tốt hơn những cái à, sự diễn đạt sự chia sẻ của các bạn một khóa học rất là tuyệt vời không những thế tại đây tại nơi này khoa học giúp chúng ta có được nhiều kiến thức tư duy những cái điều mà cảm tưởng rất bình thường nó lại ở ngoài kia đưa vào à, những cái điều chuyện cuộc sống ngoài kia đưa vào cho chúng ta ví dụ như câu chuyện à, nếu bạn có một mục tiêu bạn muốn đi đến mục tiêu đó à, muốn đi từ điểm A đến điểm B thì bạn phải đặt mục tiêu đúng không ạ mà để đặt mục tiêu thì sao ạ bạn phải bạn hành động bạn hành động thì mới đạt được cái mục tiêu đúng không? và trong khi bạn hành động nhưng kết quả là không đạt được mục tiêu có sự thất bại thì chúng ta phải làm lại gì chúng ta làm lần đầu và khi chúng ta làm lần đầu thì ta phải nhìn nhận lại cái nơi chúng ta xuất phát có những vấn đề gì mà chúng ta không tới mục tiêu chúng ta thất bại ở phía trước chúng ta quay lại và có những cái rút kinh nghiệm không đổ lỗi cho những yếu tố khách quan không đổ lỗi cho bất cứ một uh, chuyện gì xảy ra với kết quả mình đã đạt được nhìn nhận lại và cho tăng cái hướng đi một cái bài học trải nghiệm để rút nghiệm làm sao để chúng ta có đạt mục tiêu tốt nhất ngoài kia khi thất bại rất nhiều anh chị sẵn sàng bỏ cuộc họ sẵn sàng đổ lỗi cho những cái điều đến rằng là vì thế này vì thế kia vì uh, trời mưa hoặc là vì các lý do ngoại cảnh khác nhưng tại đây thầy quốc cho chúng ta hiểu được rằng tất cả những cái sự kiện đến với mình và chúng ta muốn đạt được mục tiêu thì sao ạ chúng ta phải à, có một cái à, nhìn nhận phong thái đúng đắn và luôn xem xét các yếu tố bên trong không đổ lỗi không thế này không thế kia để chúng ta đạt được mục tiêu sớm nhất và trong những mục tiêu dù là nhỏ nhất bạn cũng phải hoàn thành nó hoàn thành một cách tốt và xuất sắc thì những mục tiêu lớn hơn phía trước kia bạn sẽ thành công một lần nữa em Hải xin biết ơn người thầy của mình đó là người thầy Nguyễn Hải Quốc à, em học xin biết ơn tất cả những bạn hỗ trợ trong khóa học em biết ơn à, những điều những người bạn đến với khóa học của em Hải và đặc biệt một lần nữa em Hải xin biết ơn biết ơn chị Nguyễn Thị Thúy người chị và một người bạn đã cho em Hải được đón nhận khóa học rất tuyệt vời này còn cần gì nữa chúng ta hãy đến với trung tâm tâm tâm training để đón nhận những giá trị tuyệt vời mà thầy Nguyễn Thành Quốc và các bạn hỗ trợ luôn giúp ta trở thành những người thuyết trình xuất sắc nhất có khả năng truyền đạt cho nhiều người kia muốn hiểu hết những cái giá trị mà chúng ta đang đang có chúng ta cho đi và cho đi thật nhiều những cái điều mà chúng ta đang có vâng à, đã kết thúc một năm 2021 chúng ta đã bước những ngày đầu tiên tháng đầu tiên của năm 2022 à, và điều may mắn em Hải đã đón nhận được một khóa cực kỳ giá trị kính chúc cho tất cả à, anh chị em những người bạn của Hải à, thầy Nguyễn Quốc các bạn hỗ trợ và tất cả các anh chị em trong lớp học một năm mới tràn đầy niềm tin tràn đầy hy vọng nhiều sức khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng hải xin biết ơn tất cả những điều đã đến với hải những điều tốt đẹp nhất xin biết ơn khóa học của trung tâm tâm tâm training à, một lần nữa em hải xin biết ơn và tận trong trái tim mình trong đáy lòng mình xin biết ơn tất cả những đặt đất à, xin gặp lại tất cả anh chị và các bạn à, một cái video gần nhất xin tạm biệt và hẹn gặp lại